我家的门前有一条小河，小河里面流着水。我吃了吃，吃了吃还吃下小电饼，哈哈哈！Bảo Bảo À, làm gì đấy? hạnh phúc Suốt ngày hạnh phúc Hỏi một câu nhé à, Đồ em đây là cái gì? Bình thường thì nó rất là mềm Nhưng mà cứ rơi vào tay em một cái là Nó cứng lại ngay anh thấy rất là mềm ừ. Rơi vào tay em một cái là cứng lại luôn Không phải cứng lại luôn mà cứng dần dần Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì mà anh đưa cho em ấy <laughs> Cái ờ, <laughs> Sơn móng tay Trước tặng gì nữa à? <laughs>

Ta thề là từ giờ giờ sẽ không bao tin vào gái ở trên mạng nữa Tin đi anh Tin liền đi anh Gái thiệt không đó anh Ngon bổ kìa ôi giời ơi rồi mày lên nè rồi giơ tay lên đi rồi xong xong nhá ok tiếp đến này là mình sẽ bỏ một cái coca lên đấy, nó sức nặng đấy. đây là một trò ảo thuật mà thế giới chưa ai có thể giải đáp được đấy cực kỳ kinh khủng rồi, rồi. Ờ. tiếp đến này đến này rồi mẹ im đấy mình sẽ bỏ một cái bánh lên nhưng mà trong một có một chút kem đấy được chưa rồi rồi rồi việc của mẹ này là giữ trong bằng này mình nhìn camera này mình nhìn camera này mình yên tâm tất cả mọi thứ là trong tầm kiểm soát của con này này cảm giác lúc ấy sẽ ra sao là trong tầm kiểm soát của con này, này. ôi rồi ôi 은재! 아, 아니 나 이거 껴가지고 안 빠져 어, 왜 이래? 괜찮아? 응 빼줘 어, 기다려 어. 아, 나 잡을, 때, 잡을 테니까 좀 뒤로 이 어떻게 하는 거야? 뺄게. 아, 잠깐만. <laughs> Nghe kiểu nói chuyện thế này thì chỉ có thể là công an thôi Không phải bạn ơi mình không phải công an nhá Mình là bảo vệ bạn nhá Ok cảm ơn bạn nhá Cái gì đây? Ôi. 看看什么叫大孝子，三十。我曾经等过你，因为我也相信。 常说的万水千山，细水长流。如今不能再爱你，让mai. Anh cứ ngồi chơi đi nhá, em đi vệ sinh tí. Mày thấy người yêu mới tao được không? Cháu cũng được, nhưng mà lương hơi nhiều muộn mày ạ. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Mày quên mất là hôm trước mày vừa hỏi tao chỗ mua thuốc trị mụn lưng à? Quên mất, sao mới đi vệ sinh lâu đấy nhỉ? Tao gọi cô Pháp hết tiền mới rồi đã mượn điện thoại mình gọi nhá đây này mình lấy đi okay, okay. nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt sao ta bấm số của mi mà lại ra như thế này ờ, thì điện thoại của tao nó thông minh đấy mày bấm vào số điện thoại của người yêu mày thì nó tự hiện ra là em yêu luôn còn gì nữa ôi ừ, giới ạ à, thằng này xịn đấy anh ơi về hay chúng mình đi về đi nhưng mà anh chưa nhớ được về ngày.

chào các bạn dạo gần đây tôi có luyện được một bí thuật đó chính là làm cho bình nước này bay lơ lửng ở trên không trung mà không cần phải dùng đến tay tôi sẽ làm cho các bạn xem đó như các bạn đã thấy để rèn luyện được những cái anh, điều đấy chúng, chúng ta anh kia anh em mỏi tay lắm rồi im mồm um... em mỏi tay lắm rồi ngu đấy Ui.